đi 죽이래. là đi à nè cô dung cái này ra số đít lại cất số đít lúc đấy à cái bà bị thư thì mẹ hắn khơi cứ dùng mắt lung cái hình gì mày anh này gây một phần นิ่งลกถือตายไรลูกแล้วเข้าปืนมั้าตะเข็นยังได้เท้าต้องสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปด tựa nhưng đi sao tôi cội bữa thật chuyện này tụi anh mày này vậy Đứng.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 ly đây lẹo